không nên sống trong thế giới của riêng mình. Chẳng ai có thể tồn tại độc lập trong xã hội, và bạn cũng vậy thôi, đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng thể hoàn thành mọi việc. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thìn, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên quan gây rối, người tuổi Sửu dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng để hạn chế rắc rối có thể xảy ra, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích. Bạn là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mình cho là đúng. Tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chiếu biến mình thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt trong gia đình, sau khi trải qua mâu thuẫn, đôi bên cần nhìn nhận lại vấn đề để có thể hiểu về nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hội giúp sức khiến người tuổi dần có đầu óc nhanh nhạy, bạn luôn là người tiên phong đưa ra các giải pháp, cho dù đó có là một việc tưởng chứng rất khó khăn và khiến mọi người lùi bước. Quan hệ xã giao của con giáp này cũng hài hòa, bạn được mọi người yêu mến do biết cách cư xử,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 Chính tài cho thấy người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động của mình. Có thể thấy rằng dù mức lương là thấp hay cao, chỉ cần chi tiêu có kế hoạch thì sớm muộn gì bạn cũng trở thành người có của ăn của để. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tương phá cảnh báo người tuổi ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay. Dù túi tiền của bạn có dùng dình thế nào đi chăng nữa mà chi tiêu thiếu kiểm soát thì bạn cũng nhanh chóng trắng tay. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay, bởi thời điểm này, bạn khó có thể tìm được một mối hợp tác đáng tin cậy. Hãy bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn nếu không muốn thất thoát tiền bạc. Mộc sinh hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay mới đến với nhau thì bạn luôn nhớ tới việc hâm nóng cảm xúc cho hai người,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 đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Hãy tích cực nắm bắt cơ hội, đi theo con đường phù hợp nhất với mình. Mộc khắc thổ, con giáp này dành quá nhiều thời gian cho công việc xã hội nên thường quên mất công việc gia đình. Đừng tìm cớ đẩy mọi trách nhiệm cho người ấy, bởi xây dựng mái ấm không phải là trách nhiệm của riêng ai. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, Tị, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân, Chính ấn phù trợ, người tuổi thân phát triển tốt nếu đi theo con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể được giao trọng trách trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cần chú ý và sửa đổi bản tính cố chấp, bảo thủ của mình. Dù đã phụ trách công việc từ lâu đi chăng nữa, bạn cũng nên cởi mở mà tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, đừng cho rằng mình mới là người hiểu rõ nhất mọi chuyện.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 bạn cần chủ động giữ khoảng cách với họ, đừng để một phút xa ngã gây tác động xấu đến tình cảm vợ chồng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, chứ nên chần chừ, do dự, bạn sẽ phải nuối tiếc sau này.